À, thì bây giờ tụi em là chuẩn bị ra cái kế hoạch là chuẩn bị mở một cái phòng tập rồi ừ. xây dựng thương hiệu cho cái doanh nghiệp đó ừ. thì mình sẽ xây dựng như thế nào này có thể hướng dẫn em từng bước để mình có đồng triển khai qua top là em chuẩn bị em sẽ mở rồi thì ờ, cho thầy hỏi là cái mô hình hiện tại bây giờ em làm nó hiệu quả không mô hình của em bây giờ à, mô hình bây giờ thì nó cũng khá là hiệu quả nhưng mà ừ. em nó nó sẽ đi hơi chậm so với cái dự kiến của em kế hoạch của em cho nên em muốn nó đi nhanh hơn và muốn là ừ. đội nhóm của em sau này cũng khi mà mình xây dựng cái thương hiệu cho cái doanh nghiệp mình rồi á ừ. thì đội nhóm của em hệ thống của em nó sẽ phát triển nhanh hơn nữa chứ à. giờ thì nhưng mà đi cá nhân theo từng cá nhân ừ. như vậy thì nó sẽ chậm rồi là hiện tại giờ cái văn phòng của em là khách hàng chính là là độ tuổi bao nhiêu ừ, tầm là 50 trở lên 50 lên. tuổi à 50 trở lên còn nếu mà ở độ 50 tuổi thì à, cái độ tuổi và <clears throat> để họ hợp tác kinh doanh với mình ấy, thì, thì nó hơi khó đúng rồi ạ. vì cái tuổi này là họ gì họ chỉ uh, muốn sử dụng sản phẩm mình đúng không? Mình ừ, sức khỏe và quan tâm sức đúng khỏe rồi. của mình thôi. <clears throat> Chuẩn rồi. Thì thì bây giờ là để mình phát triển mô hình mới yeah. Dạ. để hút được những người mà họ làm việc với mình lâu dài. Yeah. Dạ. Đấy và để mình phát triển hệ thống của mình là em phải có một cái văn phòng nhá, một phòng tập à. là hút được cái đội trẻ tới. Đội trẻ để gì? Để là họ đến tập ờ, thể dục với mình chẳng hạn này. Yeah, yeah. Thì làm phòng tập thì rất đơn giản thôi là hiện tại bây giờ là cái văn phòng cái chuỗi văn phòng của em là gì là em để cái văn phòng để hút là gọi là nhóm dinh dưỡng đúng không? để vâng. hút cho khách hàng tới nhưng mà toàn hút được người già thôi cái vấn đề nó nó xảy ra như sau này thứ nhất là khi khách hàng ấy họ đến với mình đúng không là đa phần người già họ sử dụng cái sản phẩm mình thôi còn để mà họ mở tư duy họ kinh doanh với mình ấy, thì đa phần người già là họ gì họ rất ngại vấn đề là uh, mở thị trường phân phối phần trăm dạ. người già mở nó ít các bạn nhé đó bởi vì họ bây giờ họ chỉ tư duy người già họ gì họ bây giờ họ về hưu dạ, họ muốn là gì à, đến uh, cái nhóm của em để họ tập để họ cho họ có sức khỏe và sau đó họ mua sản phẩm để họ dùng thôi dạ thì vâng. đấy là cái văn phòng đấy em vẫn duy trì cho thầy dạ vâng để bán lẻ để có tiền để có doanh số nhé dạ. và để chạy nhanh hơn này để nhanh hơn này em phải có một cái phòng tập là phòng tập cho giới trẻ với độ tuổi từ <clears throat> độ tuổi từ 30 tuổi chẳng hạn đúng không thì những độ tuổi là sao là họ khách hàng nào họ bắt đầu họ nhận thức về sức khỏe rồi đó bây giờ muốn có sức khỏe tốt muốn cái eo thon thì em hút những khách hàng tới thì đa phần đội trẻ này đội trẻ thì họ gì họ rất thích năng động họ tập đúng không yeah. Dạ. và thì em kiểm tra cho thầy là em em đang ờ, cái sở trường sở trường em là em em thích làm cái gì là huấn luyện viên về sức khỏe em em dạy bộ môn gì yeah. Dạ. uh, ừ. Ờ, dance cardio ừ. ờ đúng rồi Nếu bộ môn đây cũng được đấy thì là sao để hút những đội, đội trẻ tới là nhảy thôi đúng không dạ, nhảy, tập là luyện họ, họ tập luyện đúng không với cường độ cao hơn để ừ. có kết quả để có kết quả nhanh đúng không ừ. thì ok thì em em có thể trở thành một huấn luyện viên về sức khỏe nhé họ dạy là họ tập cái đó rồi em ghi cái số 2 này số à. Vâng. 2 để là là em muốn phát triển cái phòng tập đó thì em phải phát triển thương hiệu cá nhân của em trước vâng. đó em trở thành một huấn luyện viên ở online trước cho thầy ừ. sử dụng online đúng không đấy, vậy em trở thành một uh, cô giáo hoặc là một uh, huấn luyện viên dạy về bộ môn đó ừ. hút những khách hàng nào khách hàng trẻ đúng không khách vâng. hàng trẻ tới phòng tập của em đó thì lúc đó họ đến phòng tập của em thì họ mới biết cái thương hiệu cái phòng tập là gì công, công ty là làm gì đấy thì bây giờ là sử dụng thương hiệu cá nhân để đẩy cho gì để cho thương hiệu của của phòng tập chứ bây giờ là gì em sử dụng cái thương hiệu và phòng tập để hút khách hàng tới họ không biết là chủ phòng tập là ai cả không biết có ừ. tin tưởng hay không thì bây giờ là gì em hiện diện trước ở trường online trước để hút họ tới đó thì bây giờ em phải xây dựng thương hiệu cá nhân nhé phải làm yeah. Dạ. tốt rồi bước số 3 là em với à, tú anh đúng không vâng. là là là hai hai người là của lấy chung cái phòng tập đó thì em phải ừ. lên kế hoạch là khi nào chúng ta thì bắt đầu triển khai cái hệ thống mới này đó khi nào để em bắt đầu bây đó. giờ là tụi em triển bắt đầu triển khai rồi triển khai luôn đúng không ok vậy tốt yeah. Dạ. quá làm nhanh càng tốt số 4 này số 4 là này là em phải biết cách gì cách quảng bá cái thương hiệu của em quảng bá thương hiệu yeah. Ờ, dạ. sử dụng hệ thống marketing chẳng hạn ừ. và làm những cái hệ thống chuỗi video những những cái để hút khách hàng tới phòng tập của em nhé khi họ xem em ở chợ online trước ừ. thì lúc đó khách hàng mới niềm tin là gì à bạn ấy bạn ấy người nhỏ nhắn xinh xắn rất là đẹp đúng không thì khách hàng nó mới tin đến em được vâng. nó mới tin là gì à, em là người dẫn dắt họ và sau đó em quảng bá thêm là gì là phòng tập của em nằm ở đâu này chỗ là Hồ Chí Minh này và ở chuỗi ở đâu nữa thì ừ. khách hàng nó mới tin nó đến à bảo vâng. nghe là giới thiệu của bạn Mỹ bạn chia sẻ ở trên online là bạn Mỹ đang tập ở cái phòng tập nào đó một cái trung tâm sức khỏe ở đó thì họ đến họ gì họ đến họ sẽ khảo sát trước là gì à đây Mỹ là người chủ văn phòng này chủ phòng tập này em hiểu mà phải biết quảng bá trước Được. Vâng. đó thì là mọi người bảo là có phải cách truyền thống cũ là gì mình thì ờ, phát tờ rơi đi ngã tư là gì à, mời các bạn đến phòng tập tôi miễn phí 3 ngày làm mới mất mất thời gian thì bây giờ là khách hàng họ dùng online 100% rồi ai dùng Facebook rồi TikTok này rồi là YouTube vân vân cả họ có vấn đề gì ở trên internet thì em gì em phải những video em em phải chạm đến nỗi đau của họ thì ừ. chắc chắn là họ thấy em là một chuyên gia ừ. hiểu không ừ. rồi khi mà hút hàng tới làm gì rồi. thì à, cho mình họ tập thử rồi chia sẻ những cái vấn đề mà tại sao phải chăm sóc sức khỏe ngay từ bây giờ chuẩn xác rồi à. là khi khách hàng vào đúng không ừ. ừ. khi khách hàng vào phòng tập ấy họ đã tìm đến em rồi là bọn em phải xây cho thầy cái móng chắc bởi vì là bọn em đang ừ. làm à, là hệ thống Vâng. hệ thống kinh doanh à, tại sao là những cái tháp Eiffel hoặc là tòa nhà 581 của Việt Nam ừ. nó, nó tầng nó cao như ừ. vậy đúng không? nó rất cao như vậy thì cái móng nó phải chắc thì trong hệ thống kinh doanh con người đúng không là khi các bạn mà rất nhiều hệ thống họ làm ào ào rất là nhanh nhưng mà tại sao họ sập nhanh họ kiếm tiền cực kỳ nhanh nhưng mà họ vẫn chết nhanh yeah. Dạ. bởi vì là gì cái móng họ không có họ chỉ tập trung là làm sao để để ta có nhiều tiền thôi làm sao để ta bán bán bán bán và cái móng của em là gì nó là con người đội nhóm em chắc trước đó thì ờ, làm hệ thống là tôi không cần em làm nhanh em cứ làm cái móng chắc của thầy và em chia sẻ cái giá trị thật của những cái giá trị của em có đúng không thì họ sẽ ở lại với em là có vậy thôi yeah. Dạ. thì ờ, và bên cạnh đó này mục đích của đó là gì là cái sản phẩm mình là sản phẩm sức khỏe khi họ đã tập với mình rồi đó cứ đừng bán vội nhé vâng. tập thì đừng bán vội thì là em trước khi buổi tập là em lại có một cái bài chia sẻ <clears throat> giáo dục họ là sao là tại sao dinh dưỡng nó quan trọng à, chúng ta tập thể dục phải kết hợp dinh dưỡng và tại sao những người gì họ tập thể hình như là gì như là phạm văn bách đúng không à. họ tập thể hình nhưng mà họ phải có cái uống thêm dinh dưỡng ăn uống như nào phù hợp đúng em rồi. hiểu không yeah. thì là em phải giáo dục họ là gì để có sức khỏe tốt nhà họ là mình phải có một chế độ gì đó dinh dưỡng làm sao ừ. cho phù hợp đó thì lúc đó họ sẽ hỏi ngược lại là ô thế ờ, vậy là mỹ tô anh làm làm có bí quyết nào mà để gì để cho khách hàng để cho ờ, đẹp như vậy trẻ khỏe như vậy ờ, dinh dưỡng thì mình uống ăn uống như nào thì khách ừ. hàng họ sẽ tò mò đúng không bảo họ thấy là em đẹp em cao đẹp em luyện tập em làm mẹ bỉm sữa ừ. <clears throat> tại sao em có bụng mỡ chẳng hạn em ừ. em đẹp như vậy thì họ sẽ hỏi là cái bí quyết nào về ờ, hở hở cô cô mỹ vâng. thì em sẽ giải thích là à, ngoài ra ngoài những phần mà khi tôi tập thì hàng ngày chế độ ăn của mỹ với tù anh buổi sáng là uống cái gì buổi trưa ăn cái gì buổi tối ăn cái gì và cái thực đơn hàng ngày hàng tuần là tôi chia nhỏ như thế nào yeah. Dạ. và nó phù hợp với từng cá nhân <coughs> từng cá nhân từng một. cá nhân một ví dụ là sẽ <coughs> tôi mỹ bảo là ở trong văn phòng này có rất nhiều anh chị em là gì kinh tế có thể chưa được đủ lớn nhưng mà ừ. Mỹ với Tuấn Anh sẽ hướng dẫn mọi người làm sao để gì là dựa vào chi phí hàng tháng của, của các bạn chi tiền cho sức khỏe thì các bạn ăn cho phù hợp bây giờ bảo hôm nay hôm nay là các bạn ăn bao nhiêu gam thịt này ăn bao nhiêu là ăn bao nhiêu gam trái cây này cây trái cây vân vân đó phải uống ừ. bao nhiêu thực phẩm chức năng để họ bổ sung sức khỏe đấy đó. sáng ăn gì ừ. trưa ăn gì chiều tối ăn gì và nó phải phù hợp với túi tiền từng người như vậy yeah. Dạ. để họ bảo rằng rất nhiều văn phòng họ đến họ họ dùng một thủ đoạn họ ép khách hàng mua cái sản phẩm giá rất cao Vâng. sao mà bảo bây giờ họ làm một tháng được 5 triệu mà ừ. mua hết 4 triệu rưỡi thì không có tiền dư bây giờ là em phải dựa vào cái thu chi phí thu nhập của khách hàng để yeah. Dạ. mình giúp cho khách hàng nhé ừ. đây là đây là gì giúp đỡ khách hàng chứ ừ. không phải gì bán bán bán bán mà giúp đỡ khách hàng ừ. thì khách hàng họ nhận ra điều đó thì chắc chắn là họ gì họ sẽ thay đổi ừ. và khi khách hàng vào văn phòng mình <clears throat> là em phải giải quyết cái, cái tâm lý đầu tiên cảm xúc khách hàng trước giải quyết bên trong thì khách hàng thì họ mới họ mới ở lại với mình ừ. còn nếu bây giờ rất nhiều hệ thống làm làm bị sai là gì họ tới với mình là tìm mọi thủ đoạn để gì để bán thôi dụ họ mua hàng thôi và không chăm sóc thì quan trọng là em phải gì hiểu từng cảm xúc từng người từng người một để em à, dựa vào cảm xúc em gì em mới hình thành ra cái quy trình làm sao cho giúp cho họ có rất nhiều người họ gì họ có có điều kiện chẳng hạn nhưng mà gia đình họ không hạnh phúc họ vẫn có thể vẫn mệt mỏi suốt ngày à, đa phần là chúng ta yếu hay, hay là chúng ta mệt mỏi do cảm xúc thôi đó thì em phải giải quyết cảm xúc bên trong họ như vậy quan tâm họ như vậy khi họ hiểu xong hiểu được cái vấn đề thì chắc chắn họ ở lại với em lâu lâu dài cho nên là cái móng ở phần đây là gì nó phải xây chắc chắc chắc chắc khi tầng em là tầng 1 đúng không tầng 2 em lại đào tạo cho những người tiếp theo gì cũng chắc như vậy và dần dần cái tòa tháp của em hệ thống của em nó gì nó giống cái tòa tháp này ừ. nó rất cao nó rất, rất sâu rất cao như này nó càng cao càng cao thì cái móng của anh chị của em nó phải càng chắc giúp thầy nhá Đạ. Vâng. và tại sao rất hệ thống nó làm thì trong vòng 3 tháng là có khoảng ngàn người đâu ừ. vu vứt lên nhanh như này nhưng mà chúng ta thì gió thổi phát gãy được hệ thống luôn đấy thì là đây là một cái bài toán hệ thống các bạn nhé là là con người phải làm cái móng thật chắc rồi <clears throat> tiếp theo là gì số số 5 số 5 đúng không số yeah. Dạ. 5 là em phải luôn học tập học hỏi các đội nhóm đó. Dạ, cái sai lầm nhất của con người đó là gì là ví dụ là thầy gặp trải qua rất nhiều cái hệ thống bản thân thầy cũng làm hệ thống rồi hơn 10 năm làm hệ thống đó là gì là cái tôi của mình cao quá tôi thấy mình gì mình làm thành công nhanh quá đúng không tôi mình tự cao mình không học tập nữa nhưng mà ở bên ngoài kia có có rất nhiều hệ thống làm cực kỳ tốt cực kỳ tốt thì mình phải gì nhảy vào mình học hỏi họ đây là cách mà cách chúng ta phân tích đối thủ ấy. phân tích gì từ đối thủ để mình để mình học hỏi họ đó thì cái mô hình làm hệ thống là gọi là gì là các bạn nhân bản thôi nhân bản con người thôi nhân bản nhân bản nhân bản nhân bản ra rất nhiều người như vậy thì chắc chắn là sao là tốc độ nó nhanh hơn yeah. Dạ. mà tại sao là hệ thống họ kiếm rất nhiều tiền như vậy thì để kiếm nhiều tiền thì chúng ta phải gì phải biết cách nhân bản học hỏi thường xuyên liên tục nhé số 7 để em đi nhanh hơn yeah. Dạ. Dạ. à, số 6 đúng không số 6 ạ. À. số 6 là gì là em phải chọn là người dẫn đường cho em người thầy dẫn đường yeah người thầy dẫn đường là là người thầy là là, gọi là thầy hiền trí đấy trong ờ, <laughs> trong tâm linh là gọi là thầy hiền trí vâng. là thầy gì thầy là thầy đã từng trải qua cái vấn đề đó thầy có kinh nghiệm này thầy đã thất bại rồi và thầy đã đúc rút được những cái bài học ở đó để dẫn dắt bọn em là bởi vì thầy đã hiểu những cái đó hiểu những cái, những cái bản chất của vấn đề đó làm sao để yeah. Dạ. giúp cho em đi đúng hướng và thầy là thầy phải chính trực nhá và chọn thầy để là gì để giúp cho hệ thống em tốt hơn và số số 7 số 7 quan, quan trọng này khi các bạn làm tốt đúng không khi các bạn mà đã có thu nhập tức là em đã có văn phòng cũ rồi em vẫn để nó chạy bình thường cho thầy và em làm 6 bước còn lại đúng không làm liên tục để em mở một cái chuỗi mới như vậy khi mà nó đã thành công rồi thì cái số 7 là em phải mở gì mở phễu mở phễu bởi vì ở bên ngoài kia có rất nhiều khe tiềm năng họ bị vấn đề về sức khỏe họ bị vấn đề về tim mạch vân vân thì em phải gì biết mở phễu ví dụ là phễu thử thách giảm cân 21 này cùng với chuyên gia Ngọc Mỹ đúng không? Yeah. Dạ. Rồi rất nhiều phễu khác nhau nhiều phễu để sao để họ biết em là ai đó và sau đó là gì ừ. cái việc bán hàng trở nên dễ dàng hơn bởi họ đã tin mình rồi họ biết mình họ tin mình Được. Vâng. đó và em chia sẻ những giá trị những cái công thức để giúp cho họ uh, giải quyết vấn đề nhanh thì bán hàng là, là là chúng ta đi gì đi giải quyết vấn đề cho khách hàng cho khách hàng có vậy thôi yeah. Dạ. khi mà khách hàng họ gì họ có vấn đề mà em giải quyết được thì chắc chắn em có tiền có vậy thôi rất đơn giản như vậy thì quan trọng là em phải có gì có 7 yếu tố này đó, làm đội nhóm mới và cái số 8 là khi nào bọn em mang à, khi nào lên kế hoạch này và phải gặp à, người người cốt của mình nữa để thấy hướng dẫn tiếp là thấy em ý là em mở ngày này được không em mở là gì nguồn lực em là bao nhiêu muốn mở một cái văn phòng thì rất nhiều yếu tố và quan trọng là gì là làm thế nào để giảm được cái chi phí cố định yeah. đó cái kinh nghiệm này khi các bạn mà mở shop online hoặc mở hoặc mở shop offline rất nhiều người đầu tư thiết bị máy móc rất lớn rồi con người rất đông sau cùng khi các bạn mà khai trương xong ngày một mời bạn bè tới rất đông ngày hai thì là giảm dần ngày số 3 là phải gì đốt là phong long <laughs> bái thần phật khách tới thì các bạn lỗ ngay lập tức đúng rồi thì quan trọng là các bạn phải mở là các bạn phải một số yếu tố các bạn đó là gì chi phí cố định nó phải thấp các bạn nhé, chi phí cố định nó phải thấp ví dụ là em làm cái huấn luyện viên về tập gì cardio đúng không vâng thì chi phí rất thấp có rất nhiều người họ thì họ đầu tư những cái hệ thống máy móc máy ừ. chạy bộ cả tỷ mấy mấy trăm triệu về chạy chạy xong gì là không biết cách marketing khách không tới nữa đúng không đúng rồi thì bây giờ là sao là làm sao ừ. mình chọn cái mô hình nào cái huấn luyện viên của cái bộ môn nào nó chi phí nhỏ nhất à em thì em thấy em bảo họ mua bộ quần áo thôi đến hỏi em dẫn bài tập để tập thế nào đúng không rồi là gì đó thì chi phí cố định nó phải thấp nữa thì là gì mỗi tháng của em chi trả văn phòng là nó để nó giảm đi và quan trọng là là cái mặt bằng nữa đúng không? khi các bạn mở thì cái mặt bằng quan trọng đó ví dụ khách hàng nào mà mặt bằng nằm trong hẻm hẻm sâu quá họ ngại vào đúng rồi không chỗ gửi xe thì phải từng yếu tố một là khi với em ừ. làm mở là phải gặp thầy lần nữa nhé để yeah. Dạ. thầy chia sẻ với em thêm là cái là cách mở chỗ nào này vị trí nào à, và làm sao để chi phí nó giảm nó nhỏ nhất quan trọng nhất là khi mà em mở là phải có lợi nhuận nhé và nhớ đây khi mở là gì là hạn chế cho miễn phí nhiều rồi nhé ví dụ bạn cho đi ừ. miễn phí quá miễn phí nhiều quá là sao là họ sẽ không cảm thấy không giá trị cuộc sống là vậy cuộc đời là vậy khi bạn cho đi miễn phí rất nhiều rất nhiều nhưng họ thấy ông này ông cho đi miễn phí nhưng mà họ hời hợt họ bảo gì miễn phí mà học không học được mà không học được học cũng bình thường mà không học cũng không sao cả đó. em phải có gì cái thu phí để gì họ có động lực con dạ. người là bản chất cảm xúc con người là vậy cứ cái gì mà mình trả phí họ sẵn sàng họ gì họ đi tận cùng càng trả phí cao thì họ gì càng quyết tâm càng quyết tâm vâng. em trả, trả phí cho thầy rất cao đúng không <laughs> thì em phải càng quyết tâm ok không đấy là gì làm làm sao để họ trả phí nhiều khi họ trả phí đủ lớn thì họ quyết tâm đủ lớn đó lúc đó em có động lực em giúp giúp họ gì có giải pháp tốt vâng. vậy thôi còn về phần nhân bản làm thế nào nhân bản uh, số 9 đúng không là phải nhân bản đào tạo hệ thống thì cái phần này là thầy sẽ hướng dẫn em trong buổi khác nhé dạ. Vâng. hôm nay là em có làm cho thầy là 8 bước này đi